Tối qua tại Thái Lan, lễ vinh danh những nhà phát triển bất động sản tốt nhất châu Á năm 2022 đã diễn ra với sự tham gia của các đại diện các nước châu Á và Úc. Đại diện đến từ Việt Nam, Tân Á Đại Thành, Mayland đã xuất sắc giành được hai giải thưởng. Đó là giải khu đô thị tốt nhất châu Á dành cho dự án May Home Capital Phú Quốc. Dự án có quy mô 266 ha nằm trong quỹ đất ở đô thị tại Phú Quốc, được quy hoạch thông minh và đồng bộ theo mô hình thành phố trong thành phố Mây Home Capital được đầu tư bài bản phục vụ nhu cầu sống của cộng đồng cư dân Tinh Hoa tại đảo Ngọc với hệ thống giao thông thông minh, hệ thống điện năng lượng mặt trời, nước sạch, trường học quốc tế, bệnh viện, khách sạn cao cấp, tháp tài chính văn phòng, các công trình công cộng tạo điểm nhấn. Ngoài ra, Tân Á Đại Thành Mayland cũng giành giải dự án có thiết kế cảnh quan nhà ở cao cấp xuất sắc nhất châu Á với dự án Maysensi Lucy Bay Bay Lu đây là dự án do tập đoàn kiến trúc hàng đầu thế giới Copper Hill, Singapore thiết kế kiến trúc cảnh quan, HBA thiết kế kiến trúc và Dark Horse thiết kế quy hoạch. Được thành lập tại Thái Lan vào năm 2005, giải thưởng bất động sản châu Á Property Guru đã có mặt tại 18 nước trong khu vực châu Á và Úc.